Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính hôm nay thì công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam bàn giao công nghệ máy sản xuất cửa nhôm hệ sinh pha về với Đức Hòa Long An cho anh Trường và hiện tại thì kỹ thuật công ty đang à, căn chỉnh máy và ép góc nhôm cho anh Trường Đấy, chúc mừng anh em là con ép góc nhôm CNC à, sinh pha con này thì nó sử dụng hệ thống ờ, công suất motor là 2,2 kW hệ thống bảo điều khiển CNC anh em điều khiển rất là dễ khi chúng ta sử dụng đấy ở đây chúng ta trong quy trình ép này con này thì ép rất là nhàn không cần thay dao không cần chỉnh lưỡi gà đấy anh em kỹ thuật người là chỉnh một lần thôi chúng ta có thể làm được luôn rồi thêm hệ thống đèn soi sáng này phát một rồi con ờ, máy em góc sinh pha CNC con thứ hai là một con bột ờ, tập đa lăng dùng cho hệ sinh pha 55 và bắt cạnh 14 dao anh em nhé đầy đủ tất cả các chức năng đấy và tiếp theo là một con bột tập sinh pha 93 đấy đây đây là một con máy cắt anh em nhìn có thấy hầm hố không đấy là một con máy cắt uh, ờ, CNC lưới 500 đấy đẩy từ dưới đẩy lên và có hệ thống xoay mâm tự động đấy. con này thì ờ, dùng thì quá là ok rồi đấy anh em nhìn thấy chưa phân xưởng của anh Trường rất là rộng đúng ra nó là một công ty anh ạ đây với diện tích xưởng là 2.000 m2 làm cho cả nhà thép tiền chế sắt lốc, nhôm tôn và có cả một cái lò sơn tích điện đó anh em thấy chưa kia là một con máy phay về đồ thay rau nhanh Đấy. đây là cái những bộ khung cửa kỹ thuật bên chúng tôi đã làm cho anh trường Đấy. đàn ép đây anh em có thể nhìn thấy đây mũi ép đây đấy chưa đây đấy em chưa nét đẹp luôn